chưa thất bại có ai chưa nghĩ mình sai có ai chân trọng một lòng muốn yêu chân thành vì nụ cười anh như đã khiến anh thật nhiều yên vui để bây giờ sao nước mắt sân trào biết bao biến đổi trong cuộc đời làm sao nói trước trên đôi lời đến lúc này đây mình quên nhau chẳng khi ai yêu nhiều đến nỗi cứ nghĩ suy dù chuyện qua đi lời thị phi đã vào lý trí chẳng còn tin nhau nên bước đi thương xót cho anh không người ơi vì nỗi buồn không ai muốn đau nhưng phải giữ tôi vì em lỡ cha anh rồi anh giữ cho nhau những điều vô giá giữ riêng anh bao ngày vì ta và giữ cho em niềm tin và hạnh đã khiến anh thật nhiều yên vui để bây giờ sao nước mắt sân trào biết bao biến đổi trong cuộc đời sao nói trước trên đôi lời đến lúc này đây mình quên nhau chẳng nghĩ ngợi có mấy khi ai yêu nhiều đến nỗi cứ nghĩ suy dù chuyện qua đi lời thị phi đã vào lý trí chẳng còn tin nhau nên bước đi thương xót cho anh không người ơi vì nỗi buồn không ai muốn đau mình phải giữ tôi vì em là cha anh rồi anh giữ cho nhau những điều vô giá giữ riêng anh bao ngày vì ta và giữ cho em niềm tin và hạnh phúc đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong cho dù yêu đuối buồn không ai muốn đâu nhưng phải giờ tôi thì em là trái anh rồi anh giữ cho nhau những điều vô giá giữ riêng anh bao ngày vì ta và giữ cho em niềm tin và hạnh phúc đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong cho dù yêu đuổi nhưng anh vẫn thương em thật lòng đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong cho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thất lo